các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Anh Ốc TV Mình là Chi Heo các bạn Hôm nay à, tiếp tục làm clip nha các bạn Trời hôm nay trong xanh rất là đẹp Và hôm nay mình cũng không biết nấu món gì nữa Bây giờ thèm cái gì nấu cái đó nha các bạn Bây giờ anh em mình sẽ đi làm à, ẩm thực thôi các bạn ơi Mời các bạn theo cho anh em mình Let's go Đi thôi Ra đâu các bạn Yeah dạ cả cái lưng luôn Đây các bạn, hôm nay uh, món ăn của mình gồm ờ, những món này nha các bạn Đây là ớt nha các bạn ớt ếch sáng mình ờ, mua người ta làm sẵn nha các bạn rồi cái đầu cá cái đầu này là đầu cá chép nha các bạn à, cái gỗ này thì à, ớt khô rồi mấy cái gia vị tiêu hành tỏi của mình các bạn thì à, cái ớt với cái chép này mình sẽ nấu à, với à, à, hành ngò nè hành ngò các kiểu luôn xả luôn gừng và nấm kim châm nữa các bạn đó ớt tim xanh luôn các bạn ơi bây giờ mình bắt đầu à, nấu rồi các bạn ơi phân phân phân phân bập bùng bập bùng cháy mai cháy cái này mình quay phim nó làm như là đi ăn chậm các bạn mình đi ngủ đi theo bạn nó thì dễ anh mình <laughs> nói chuyện hay là nó cười với bạn nó mỏ mắt lên các bạn nhắm mắt nó chuyện với em không à? thì dễ anh em mình nè quay mặt lên nói không mắt người ta mắc khí mà kêu người ta nói chuyện mở mắt với mày sao mở ờ, thì dễ đúng không tự nó to lên nó chỉ người ta thì chỗ đi đó là dễ như rồi rồi các bạn ơi mình đi mình thêm ờ, hành ngò cho các bạn à, heo lấy cái ờ, hành ngò đi heo ơi wow, wow mình cho hành vô các bạn cho thơm hành mình cho một ít thôi chút nữa chút sau mình cho thêm sau nữa cho nó thơm xuống đã chút nữa mình nấu dầu nóng mình rưới chứ đâu còn nhiều con bỏ lắm các bạn rồi để mình hầm xíu nữa các bạn chín là chín luôn các bạn nghe mùi thơm dữ lắm luôn á mình sẽ cho nó ra nồi nha các bạn khô nước thì mình cho nó ra nồi này giờ mình mời mấy đứa em mình vô ăn các bạn ơi chứ mình mà ăn không hết nổi cái nồi đâu mời các bạn với anh em mình nha các bạn bây giờ bắt đầu hút thôi rồi đây các bạn đây là cá là cá chép các bạn nha các bạn cùng ăn là cá chép mình nha theo đang cá chép rồi các bạn mình mình đâu có hết các bạn mời các bạn nha các bạn ơi cá chép mở luôn đây nấm kim chi các bạn à. này là 500 người á mời các bạn nha các bạn mình ăn quá ngon cái dép nó ngon các bạn cái dép mình nấu lên loại thơm nó ngon nè 즉, 아, 즉. ngon quá các bạn ơi quá trời làm hết cái cái, cái nồi luôn các bạn sướng quá à giờ no luôn á ba anh em mình dám quất hết cái nồi này các bạn rồi à, xin à, chào à, tạm biệt các bạn nha các bạn hẹn gặp lại trong các bạn trong clip tiếp theo nếu, các, nếu các bạn thấy hay và hãy subscribe kênh cho hai anh em nha các bạn